Ok, xin chào cả anh em, chào mừng em trở lại channel Đới TV của mình Tiếp tục clip hôm nay thì uh, mình sẽ tiếp tục là review cho anh em một con hàng Nói chung là con hàng cung level 103 nó gọi là VIP ở CR4 Mình cũng gọi là VIP thôi và trước tiên anh em xem clip thì đừng quên là để lại mình một like Nhớ là like nha, bỏ 5 giây ra nhớ like và đăng ký và chia sẻ clip mình đến group game nha Cảm ơn mọi người rất nhiều thì hôm nay là mồm nó đau quá nó không há mồm to và bình thường to cho anh em được nên anh em xem thông cảm nữa và clip này thì mình cũng không cần lồng nhạc đâu vì hôm nay bình luận bé quá thì chả cần cho cho cho cái gọi là nhạc vào đâu nhá thì nhớ là bỏ ra 5 giây và like và đăng ký kênh giúp mình nha cảm ơn mọi người rất là nhiều ok đây cho anh em xem này đây dán này đó đây dán không ờ, dán này mình chả biết là mồm bị sao hay đau răng hay là cái đéo gì quay bị nhưng mà mình nghĩ là chắc không sao đâu mong là đéo phải quay bị vì uh, tết đến con mẹ rồi mà bị quay bị nó thì chán lắm lại nằm ở nhà nó gọi là nó gọi là bán nước ra thì nó gọi là chán lắm tết này chán lắm đó, mong là ngày mai nó khỏi luôn chứ đéo phải là bị quay bị và mẹ mình nằm gần một tuần ở nhà và tránh gió các thứ thứ gì đâu ok không sàn xí nữa thì mình đã tiếp tục là mình review qua mọi người con hàng cung là 130 này mình tiếp tục là con hàng là của anh già nhá anh già Soria thì con hàng là một con hàng săn bot cũng của anh già luôn level 130 đây à không level 103 đây cái tiền thì mình sẽ sâu qua phần hành trang hành đồ có gì không hành trang chả có gì đâu ok mình sẽ gọi cả phân thân ra luôn nha xem là phân thân chắc là loại phân thân là cao đây rồi chắc là phân thân cũng khả năng là level cao đây rồi ok rồi mặc được set 9x là mình nghĩ là phân thân 9x chín mấy trở lên rồi phân thân tiêu luôn mọi người ơi phân thân tiêu nha đây thì sâu qua phần uh, thông tin này đi một con đàn cung level 103 HP là 17.400 MP là 28.600 đó tấn công là 61.000 cho đến 50 à 68.000 đỏ ờ, anh em có thể thấy không hỏa chống là 2.000 này băng chống là một nghìn rưỡi này phong chống là 1.001 phong chống hơi yếu giảm sát thương đến tận 1.001 luôn hôm nọ qua Sudea là giảm sát thương là một nghìn mà đã cảm giác là quá là trâu rồi mà bây giờ còn giảm sát thương đến 1.001 nữa này độ chính xác thì 2.001 luôn anh em lấy đòn là 3k8 luôn quá là trâu luôn con hàng chín mạng đến tận 672 và em nó là cũng mắc sách và 10 bánh băng hỏa và một bánh phong lôi rồi đây mình đã sâu qua phần đồ cho mọi người xem nha rất là nhiều rồi và hôm nay là mượn gọi anh già là rất là dành cho mình những cái mượn những cái nick nó gọi là tiền chục triệu như thế này ok cảm ơn anh, anh già rất là nhiều luôn ok thì sâu qua phần vũ khí thì đây là một cái phần ngu người của anh già một phần ngu vãi cứ à không phải không phải nhầm sorry nó gọi là một phần ngu người uh, già rồi mà người ta già rồi người ta nhiều lúc đầu óc nó lú lẫn mà đó đầu óc người ta lú lẫn lắm thế nên là người ta đập à, vũ khí 16 mà người ta quên cho bảo hiểm vào thì cũng gọi là quá là già rồi đúng không đó cái vũ khí này đã xịt xuống cộng iốt và cũng tinh luyện chín luôn mọi người nha à, cái dây cộng 16 này thì tăng chí mạng rất là nhiều này dây cộng 16 tinh luyện chín luôn nhẫn này cũng cộng 15 tinh luyện chín khá là nhiều chí mạng đây tăng uh, lại còn ngọc này ngọc tăng chí mạng luôn nha 89 mạng à, bội cũng cộng 15 tinh luyện chín này uh, bùa cộng 15 tinh luyện 9 này yo-yo cha chúng ta chắc chắn là tinh luyện 9 rồi hiện tại đang là full item và cái giày cộng 15 tinh luyện 9 nốt quần cộng 10 là 16 tinh luyện 9 gang cộng 15 tinh luyện 9 <clears throat> áo cộng 16 tinh luyện ờ, 9 luôn vâng uh, nón cộng 16 tinh luyện 9 đây là một con hàng tinh luyện 9 nha mọi người nha đây là một con hàng tinh luyện 9 ok trang bị sói của chúng ta chắc cũng là tinh luyện 9 hết rồi đó con sói thì là tấn công chí mạng chí mạng chịu sát thương cho chủ và tấn công vâng một con sói nó gọi là quá là ok rồi à, nói chung là quá là ngon rồi ok 163 triệu yên và 6 triệu xu đây là một con hàng cũng là săn sandbox của anh già thôi một hàng tiêu tiêu sau du đen là 100 110 và con này 103 không biết là săn sandbox cái gì đây không biết là săn sandbox gì thôi mình không rõ đây bên trong còn rất là nhiều hai ba phát thương lệnh đây ok thì bây giờ mình sẽ qua đằng ton và mình sẽ thử qua phân thân là có gì hot không nha hôm nọ thì cần Sojude leo top một thiên địa bảng thì hôm nay chắc là LLV LL Leo Lilo này cũng khá là trâu mình nghĩ là có thể lên được top á với lại mình cũng chưa PK cùng mấy mình không biết là mình có leo được top hay không đây Ok chúng ta sẽ cùng qua phân thân xem điểm danh qua xem là có cái gì không nào rồi phân phân thân level 106 wow Ờ, ui, con này phân thân thì cùi Quả vũ khí cộng... Ui, cùi vãi Quả vũ khí cộng 14 tinh luyện 9 này ờ, Bội không tinh luyện Quả gang cộng 12 tinh luyện 9 này Và 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái ờ, đầu cộng 10 Và con siêu xe level 100 ờ, 5 sao level 100 câu trên mạng này chín mạng hai chín mạng hp chính xác cũng ngon rồi còn gì nữa đó ba trang bị 66 còn một cái trang bị không biết là đâu rồi chắc là bán đi uh, mất rồi ok phân thân thì toàn những con hàng phân thân cao thôi nữa quá là châu bò luôn rồi ok mình sẽ qua chủ thân đi rồi chúng ta sẽ gán skin vào là chúng ta sẽ đi pk à đấy là mình còn chưa ăn đan nha ăn đan lên xem uh, tỷ lệ nó như thế nào đây HP của chúng ta 10 Uầy, đam 80k luôn Đam 80k Và khả năng lấy đòn chúng ta là rất là cao luôn 3k8 nữa Nó dạo này mồm nó bị khép có mẹ lại rồi Không bị được to được Anh em xem bỏ ra 5 giây Bỏ ra 5 giây Nhớ là bỏ ra 5 giây Nhớ like chia sẻ group em giúp mình nha Để nhiều người biết kênh của mình hơn Và ủng hộ mình hơn nữa nha Cảm ơn mọi người rất nhiều Ok, nhớ là comment bên dưới đấy nha Đừng quên để lại một comment cho mình rồi xem con này đang ở thiên địa bảng là ở chỗ nào đây thiên địa thiên địa bảng là nó đang đứng ở trong top 10 đang đứng thứ 10 này thằng đụ em đi thằng lồn lừa đảo này ok wow, bảng con này chất chơi người rơi ở đây đấy nhờ ok đợi tí mình đã gắn skin vào rồi mình sẽ pk chết hết vào này luôn không biết là cái skin bất tử ở đâu ta skin nào là skin bất tử nhỉ ở à, đây đúng không rồi skin bất tử rồi này đây skin uh, skin <coughs> dùng mp hút sát thương cộng 70 phần trăm duy trì 90 giây ok cái này có vẻ hay này ok chúng ta sẽ vào nha bây giờ mình sẽ vào trên địa bàn chinh phục cái thằng đánh cùng với cái thằng đụ em đi là xem có ăn được nổi không đây thằng lồn này lừa đảo này ok yo yo yo rồi nó đây rồi anh em ạ 16k máu nó cũng đi lừa đảo khá là nhiều rồi nên là mình cũng bật cái bất tử này cho chắc củ bật cái này luôn ui lại chết đã à? ui ôi ôi tưởng là chết rồi cơ chết như một con chó 12 cân luôn đúng là mấy cái thể loại lừa đảo nó gọi là không thể nào tồn tại được cho dù nó vip bao nhiêu thôi vẫn có người để trừng trị được nó thế gọi là thật chứ đó đây, ngay lên ngay top 9 rồi một đập về làng này anh yêu em nhiều này, thách đấu luôn đi. Wow, <clears throat> đây là một con quạt level 127 Hình như là full tinh hiệu 9 đó mọi người nha Full tinh hiệu 9 rồi Đó, đập, đập Ui, ui Ui, tưởng thua rồi nữa À, nó giật mình luôn, tưởng thua mọi người ạ à. Tưởng thua luôn đấy Đó, mình đã lên được uh, top 6 trên địa bảng rồi Rất là dễ dàng đúng không Gặp những con hàng khủng full tinh hiệu 9 thôi, rất dễ rồi, con hàng kia nó gọi là bị lỗi tiếp rồi nên là chắc là không top 1 được rồi. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà đánh được với nó thì khả năng là mình top 1 ok. Đây, 9x Love này của ai đây không biết khủng không. Wow, cũng vũ khí 16 đấy mọi người ạ. Vô thôi nhỉ. Rồi, chơi luôn thằng 113 102 này nha mọi người nha. Ủa một con tiêu lên là 130 cái chắc luôn. Đó, 21k máu. Thử xem độ mạnh nó như thế nào nha. Rồi, bật bất tử rồi. Rồi. Rồi, thì phân thân không đánh mọi người ơi. Rồi. Ui. Wow. Sao có bất tử mà vẫn chết ta? Wow. What? Ui vẫn còn bất tử vẫn chết rồi ạ. Ê mình xem thông tin nó nào. 69.000 máu này khả năng né đòn của nó là 4.800 Ui. Ui vãi lìn ạ, à, full 14 luôn và 3 món 16. Bơi khủng nhờ. Chắc là nó full full tiện 9 là chắc rồi anh em ạ. Đúng rồi, hình như là vậy rồi. À chưa, chưa, chưa. Ồ, nói chung là 130 vẫn hơn tiềm năng rất là nhiều luôn, kệ đi hiện tại đang đứng top mấy ta hiện tại hình như là đang đứng top 6 rồi leo trên được ờ à, đứng top 6 rồi mọi người nha cùng để đánh đấu ơi đó đó thì clip hôm nay mình cũng làm đến đây thôi chỉ để cho mọi người review là chủ yếu thôi chứ sự kiện là mình sẽ tiếp tục làm những clip sau mọi người xem nha ok clip của mình đây thôi thì anh em xem nha để lại một like và subscribe kênh mình nha nhớ là để bỏ ra 5 giây và like subscribe cái kênh và nhớ comment dưới nha bye bye mọi người